Xin chào toàn thể anh em, hôm nay thì công ty cờ việc làm video mới để giới thiệu cho anh em ba miền Bắc Trung Nam cái bộ sản phẩm mới nhất trên thị trường dành riêng cho bộ môn đánh xong đĩa bịp. Tôi khẳng định luôn cái đồ là tôi mới nhất rồi, độc quyền chỉ mình tôi có anh em nha. Thì như anh em biết rồi, anh em đi chơi vào sòng vào sới anh em muốn bịp được người anh em phải luồn được những cái thiết bị rất đơn giản, ví dụ như cái bát hay cái đĩa hay cái quân vị này. Thì hôm nay đây giới thiệu anh em bộ sản phẩm đó chính là cái máy cảm những quân vị nhà mình đang ngụy trang nó bằng những cái mẫu máy K5 này anh em nhá nên là anh em đi chơi chỉ được đứng thì để túi quần ngồi để túi áo hoặc là anh em ngụy trang bằng chân ống đầu. cái máy K5 này nó dùng là dùng trực tiếp cho cái máy luôn không qua bất cứ một cái thiết bị nào đi kèm anh em nhá thì đi kèm theo nó không thể thiếu được đó là những cái bộ quân vị không tang đây là cái bộ quân vị không tang này làm châm thử công hút thầy thợ bóc ra không một tăng tích gì luôn hôm nay mình làm clip thì mình đã cắt sẵn vuông thành sát cạnh cái bộ quân vị này ra rồi còn khi nào anh em đến nhà mình vị là nguyên đài nguyên khối hết anh em nha nhà mình thì có rất nhiều vị vina thăng long quân trắng quân đóng quân bài quân tú tùy từng vùng miền địa phương em chơi anh em địa phương nào chơi quân vị nào alo hoặc zalo trực tiếp cho mình anh em nha thì giờ mình sẽ hướng dẫn cách anh em làm sao để anh em có thể qua mắt được tất cả các thầy thợ này chỉ muốn một vài thao tác nhỏ anh em đi chơi tháo ra và lắp cho mình quả pin tiểu trong máy này anh em nha pin tiểu chơi 5 bữa lửa kháng không lo bị hết pin để phục vụ cho anh em chơi trong rừng trong núi hay trên sông trên biển mà cái máy cao này rung nữa chỉ có anh em chỉ có mình anh em biết thôi người sát cánh kề vai của anh em cũng không thể biết được và anh em đang đúc cái máy này anh em nha ngoài cái máy ra nhà mình còn ngụy trang vào tất cả các dòng máy như máy 1280 hay những cái máy iPhone Samsung của anh em anh em nha thì giờ mình sẽ thử thực tiếp cho anh em này anh em lưu ý đây này anh em lưu ý này anh em nào mà mới chơi hay là loan tay là tôi khẳng định luôn là có thể chơi bình thường anh em nhá bát và đĩa hoàn toàn là xanh chín này quân vị thì không tang này anh em nhìn này nếu anh em nào thầy là thợ cũng đặt lên cái gì anh em biết ngay này quân vị là không một tí tang tích này anh em thấy không quân vị không một tí tang tích gì luôn anh em nhá này bát này anh em nhìn bát này anh em thấy không thì giờ tôi sẽ để ngày trắng đêm đen để tôi test thử luôn cho anh em một vài ba tiếng bạc này hôm nay tôi làm clip này tôi để trực tiếp lên đây anh em nhớ này đi chơi công tắc anh em gạt lên cho mình nhá tôi cắt bên sườn này để trực tiếp lên nhiều anh em thắc mắc tại sao tôi để vào cái bát này tôi để cái bát để cho anh em cảm nhận nghe về cái nhịp rung còn khi nào anh em đến nhà tôi anh em muốn tôi ngụy trang vào ống chân ống tay thì anh em cũng ngụy trang trực tiếp luôn anh em nha thì tôi thử luôn cho anh em này này tôi thử luôn này sắp thử luôn một vài ba tiếng bạc này tứ thử trắng sắp này anh em đâu máy báo dung hai dung hai thì chắc chắn là chẵn rồi tôi không biết là thứ tử là sấp đôi là bán sạch mặt chẵn anh em nha mở này anh em thấy không đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha tiếp này kỷ niệm thêm anh em vài ba đến bạc đây anh em nào máy vẫn báo dung hai vẫn cứ là chặn anh em nha bán sạch mặt chặn anh em này bán chặn chặn thường ngoài thêm 100 triệu đài mở bát này mở này anh em này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em này chăm nghe không bằng một thấy anh em cứ đến nhà mình xem hàng thực tế đúng như mình làm clip thì anh em lấy hàng anh em nha tiếp này Bạn đi rồi máy báo dung một dung một thì chắc chắn là lẻ này tôi không biết ba trắng hay ba đen bán sạch mặt này này ai đắt lẻ của tôi đặt tay lên bát là mất ngay quả nhà anh em nha mở này anh em này ba con cò trắng phao phao luôn anh em nhìn rõ này tiếp này kỷ niệm thêm cho anh em vài ba tiếng bạc thôi máy vẫn báo dung một anh em nhá vẫn cứ là lẻ anh em nhá tôi không biết là ba trắng cái ba đen này đánh tất tay tôi vào lẻ này anh em nào thua tha cùng tôi đánh tiếng bạc này để lấy lại những gì đã mất này mở này anh em thấy không ba trắng lên ba đen này anh em nhìn rõ này tiếp này bạc đi rồi máy báo dung hai dung hai thì chắc chắn là sốc đôi rồi anh em nha, bán sạch mặt trắng này anh em này mở này anh em thấy không anh em chắc chắn luôn này tứ tử luôn này anh em này tiếp này kỷ niệm thêm anh em tiếng bạc nữa này máy vẫn cứ báo dung hai anh em nha, dung hai thì tôi vẫn cứ đánh chặn nha, đánh tất tay vào chặn này mở này anh em này giật chuẩn chỉ anh em nhá thì đấy qua một vài tiếng bạc tôi giới thiệu anh em cái máy K5 này nên là anh em nào địa phương nào hay là có nhu cầu đến trực tiếp cửa hàng nhà mình vì cái hàng này nó còn rất mới anh em nào nhanh chân nhanh tay thì cũng có hàng anh em nhá nên là nhà mình có hai cơ sở chính anh em nào có thiện chí thì qua bến xe mỹ đình hoặc là bến xe giáp bát anh em nào sài gòn thì có thể vô bến xe miền đông bến xe miền tây và nhà mình xem hàng thực tế không những cái hàng này ra nhà mình còn rất nhiều hàng để phục vụ cho anh em chơi trong cái thế giới ngầm này rồi cảm ơn anh em xem clip thế đây, anh có ăn đây không? anh thế còn nhanh rồi một này chắc nhiên việc gì hai này có bán 500 và 100 này chú Tuấn đây cho chú sắp bàn cầu này vâng, sáu tiếng rồi cái việc người ta xong ba sáu mỏi hơn các bạn đi bằng ba sáu ba trăm ba trăm năm trăm rẻ quay đầu nhưng mà xong có ba tờ anh đây. không rồi anh này anh bình tĩnh nhá đặt đầu được vui đây. Thế là đây là chỉ nhanh tiền là nhanh tiền cái này nhanh tiền không ai không ai xâm phạm cứ lên cái cân thua được lợi vui vẻ cho năm cân cứ anh đang cân rồi cứ vẫn cân cân rồi mà anh cân rồi Tại chủ yếu là em cân hết. Ờ đấy đánh một chú à. Cân. Ờ. Này còn con 500 này còn sáu trăm Anh ăn không? anh ăn cho trăm Thế thì về. Anh ăn cho Tức là anh anh anh anh anh chắc ra anh anh vẫn biết anh vẫn chạy anh bên này ba sáu thôi nhá được rồi ờ. đối với cái cân này anh hai nhá được rồi đối với cái cân này nào chưa chưa chưa luôn được đấy một thằng hai này một này hai này được chưa cái thua hai trăm anh ba ván thua liền cần gì có tiền em hết tất rồi ờ cháu anh giải này đánh đi đối bên cái cân qua nào. Này còn 500. Đúng rồi. Anh đánh đi. Đánh lẻ à? Con đánh ra. bắn mà lẻ. Đặt. Ừ, nếu không có 500. Cái này anh không anh không anh anh bắt tới cái mặt này. Ừ, lẻ không có 500. À, anh ăn em cho anh 200. Anh ăn tất cả mặt này này. Lẻ không có. Không được, chúng đã cân rồi. Ý yeah, em bắn bằng lẻ Bắn hết bằng lẻ rồi ờ. Là anh ăn cái này Là là, là thủ theo anh ăn xong đúng không? À, Đây là Thế anh thích anh đánh luôn em đánh luôn này này đúng không? Đúng rồi Đến trong đầu Rồi bắn màn ảnh cho anh bắn màn ảnh đặt thế cầm ra đi đầu đi nhỉ ơ thế thế thế không trăm này Năm trăm này đánh thế cũng đỡ phải không thế thôi về thì thôi nhưng mà người ta không tăng át thì người ta phải đánh to không ờ, con lớn đánh thế nó vui gì này còn 500 không đánh đi cân đánh tôi chứ làm cái cái làm gì đánh đi anh đánh mà mà bạc cầu thì cân cân bán mà lẻ đặt bán mà lẻ mình đặt mã này có năm trăm chắn thường vẫn được đây từ từ đắt ừ, rồi mở cho em nói đi anh cô vào đây này còn 500 một triệu luôn một triệu đủ một triệu đủ vâng. ba sáu này ha Thế tiền này à? À, thằng anh, kéo đầu rồi, đưa, đưa, đưa, đưa, Đấy cho nó quay Hết rồi này Dân lên dùng Đây đánh nghe à, chú chú cháu anh em vui vẻ Đánh đi Đánh khắc máu xuống thành Không đánh không ngống rồi nhá Mẹ còn 200 Ờ, cái việc của anh à Không anh đổi tiền Nào đánh trổ máu xuống thành rồi Bắt chặn, bắt chặn 500 Đặt cho 500 Mở Từ từ Từ từ Đặt rồi Một này Ba, ba, ba Hai chấm rưỡi Ba Tuấn mày, Tuấn hết, mọi thứ khác không ăn Ba, ba một triệu rồi thêm thêm đấy mới vui không em Được rồi, anh không muốn nó phá cổng này để ai cũng cho vào ờ, Cam có hết rồi Nhưng thế mà Cái đây Không có cam uh, tivi à anh? Ai rồi <coughs> chú xoay xoay xoay mài, chút xoay ít xoay Ai rồi Được rồi, không quan không cho vào nhá Ừ Rồi, ừ. rồi Ai rồi Ok tự nhiên là cứ đập cứ mở cửa đi ừ. tự nhiên cứ đập cửa đi đau hết đảo à. đổ nước trong của tú ừ, anh đây nhỏ này alo đây đi à, cầm đi đi cầm đi đi cầm hết đi đi ai ai ông ông phách mở cửa rồi bạn chắc từ từ ông phách ông phách mở cửa rồi bảo bảo bảo tí ai đấy chị hà tôi đưa người cái cân mỗi ừ. người cái cân chú bán nào này còn 500 thím tí này này say rượu nó nằm rồi về đi đâu nó về vâng. xong nó về đây vâng. vâng. biết rồi nó không đánh gõ cửa mạnh quá người ạ đây chú em cần thôi đó cần cần cần cần cần cần cần cần cần cần cần cần cần cần cần thành bàn trắng đứng lên luôn bàn trắng ờ, đứng lên luôn đây một triệu à bàn trắng năm trăm rất rất năm trăm ngoài mà này nói có lần nếu mà về phải về về thì em Nuôi đây luôn. Đấy cả cả đồng bọn đồng bọn mà đồng. Vậy thì sang có việc gì sang chứ đồng thế à? Vâng này về đâu về việc. Thế bây giờ anh sang anh không thế là mất. Thế không có đường về cũng ở Hà Nội nữa đâu nào. Ông cửa. Đúng năm thì chú như người ta thì chú im bố đi, bố để thế nào kia vân là mà cứ rồi đấy xong thì nung làm thì cái này quản chứ không để thì rơi lòng sàn gì cả cân một một hai trăm đánh vui để chờ chân anh nghiêng nghiêng nhẹ nhàng thôi thì nghiêng nghiêng đang nghiêng